Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm mà nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Tuy vậy, nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, không ít địa phương vẫn thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách đề ra. Ghi nhận cách làm hiệu quả tại Long An, địa phương dẫn đầu đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách. Gần 19.000 tỷ đồng là tổng ngân sách mà Long An thu được trong năm 2021, tăng 28% so với kế hoạch trung ương giao. Có được kết quả ấn tượng này là nhờ tỉnh triển khai nhiều giải pháp để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp không bị đứt gãy sản xuất. Các sở ngành cũng như là lãnh đạo thường trực của tỉnh ủy thì chúng tôi phân công nhau ra theo địa bàn và đi đến tất cả các cái khu cụm công nghiệp, các cái doanh nghiệp lớn để mà có cái ờ, đối thoại với các doanh nghiệp để tìm ra những cái khó khăn trong quá trình sản xuất, từ đó điều chỉnh liên tục cái kế hoạch một vụ sản xuất. Điển hình tại doanh nghiệp này có tới 1.000 lao động Nhờ tỉnh hỗ trợ sớm tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 và tạo điều kiện đi lại nên hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị không bị gián đoạn. Khi nhận được văn bản hướng dẫn của địa phương về đăng ký một cung đường hai điểm đến để đảm bảo là hoạt động vận chuyển vận tải của tập đoàn không bị gián đoạn và có thể cung cấp được nhanh chóng nhất à, đến các mặt hàng đến các khu vực tổng kho các khu vực chi nhánh của doanh nghiệp cũng như đến với các đại lý và người tiêu dùng à, không chỉ giải quyết việc làm cho người lao động mà việc duy trì hoạt động sản xuất liên tục như thế này nó còn tích cực đóng góp vào ngân sách địa phương À, cụ thể năm 2021, doanh nghiệp tại đây đã đóng góp cho ngân sách tỉnh Long An hơn 100 tỷ đồng. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo thu ngân sách hiệu quả, năm qua, ngành thuế Long An đã tích cực triển khai và nâng được tỷ lệ kê khai nộp thuế hoàn thuế qua điện tử. Về cái kê khai điện tử và nộp thuế điện tử, thì chúng tôi đạt được kết quả là trên 98% là thành công so với các cái trường hợp à, thực hiện đăng ký và nộp thuế điện tử. Riêng với hoàn thuế điện tử, chúng tôi đạt được một cái tỷ lệ tuyệt đối đó là 100%. Năm 2022, Long An đạt chỉ tiêu thu ngân sách tăng từ 7 đến 10% so với năm 2021. Con số này hoàn toàn có cơ sở đạt được khi địa phương đang tích cực đồng hành và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.